Bạn đang cần thuê studio để quay phim chụp ảnh. Bạn đang cần thuê studio với mức giá hợp lý tại Hà Nội. Bạn đang cần thuê studio đầy đủ thiết bị nhưng không biết ở đâu. Hãy đến với chúng tôi, ICN Media, tại địa chỉ tầng 4, tòa nhà 389, 391 Trường Trinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Tại ICN Media, chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê studio với diện tích là 30m2 với mức giá vô cùng hợp lý, chỉ 150.000 đồng một giờ. Với 150.000 đồng, bạn được sử dụng những thiết bị gì trong studio của chúng tôi? Sau đây tôi sẽ trả lời cho câu hỏi đó của bạn. Đối với studio quay phim, bạn được sử dụng 4 đèn kino 6 bóng chiếu sáng và một chân máy, hoặc 4 đèn LED 1200 bóng chiếu sáng và một chân máy. Đối với studio chụp ảnh, bạn được sử dụng hai đèn flash gông đốc và một chân máy. Đặc biệt, bạn có thể sử dụng tất cả màu phông nền và bàn ghế có sẵn tại studio của chúng tôi mà không phải chịu thêm bất kỳ một chi phí nào cả. Ngoài ra chúng tôi cung cấp nhiều loại thiết bị như máy ảnh, máy quay, đèn spotlight, đèn flash, mic thu âm với mức giá thuê trong studio chỉ bằng 50% khi bạn mang ra ngoài. Studio của ICN e Media phù hợp với quay kỳ phong, quay dẫn bản tin, quay live stream, quay bài giảng và chụp ảnh sản phẩm, chụp ảnh profile vân vân. Khi đến với studio của chúng tôi, các bạn sẽ được sử dụng nước uống, wifi, điều hòa và gửi xe miễn phí. Vậy còn chân chừ gì nữa mà không để studio của ICN e Media là lựa chọn của bạn? Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý khách liên hệ hotline của chúng tôi 0927 102 666 hoặc 0982 893 560. ICN Media rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.